đây đây giống như tiền nay anh thợ xong đâu chào anh nào chào anh nào anh nào cũng thợ xong hết hai anh thợ xăm đè nhau ra xăm ừ. thách vắng quá bây giờ toàn xăm cho thợ thôi đấy bây giờ tự xử cầm tay phải mà sao tự cầm máy được tay trái đâu thuận đâu bột qua đây gác qua đây <laughs> Thành ơi Thành lên youtube xem được vào youtube đi ở đây tôi nhìn đây trong khóe mà vào youtube nhìn toàn rộng hơn cần đâu em đi ngủ lát chứ ngủ gì cả ngồi chơi trở lại Bây giờ mới đi phơi đồ hả em? Ờ, không, phơi rồi mà Còn đâu bây giờ mới đi phơi đồ à? bên toàn nhận học viên nhiêu rồi mười hả

cái phộc của hả đẹp hả hình cái phộc đó cái phộc hả trong này gọi cái phọc ngoài kia gọi cái giảm giảm sóc giảm chấn đó. nó đánh ra cái màu đẹp đẹp thiệt hắn nghiên cứu dữ lắm you.

tự nhiên là tự nhiên bây giờ thấy thấy thấy thấy nhột nhột rồi à?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 tự nhiên cái đấy lại đi xem tập phá khỏi ai mà mới nhạc Lâm Hùng nghe chị ơi từ từ tắt cái đã không vi phạm bản quyền